Công an huyện Châu Thành vừa bắt quả tang Nguyễn Hoàng My, sinh năm 2002, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú và Lê Thị Quỳnh Trân, sinh năm 2003, trú tại phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ. Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an thị trấn Vĩnh Bình tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ Thiên Phát 2999 thuộc khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, bắt quả tang Nguyễn Hoàng My đang ở cùng với Lê Thị Huỳnh Trân tại phòng trọ số 4, tàn trữ trái phép chất ma túy. Tan vật thu giữ gồm một bọc ni lông bên trong có chứa trên 0,37 gam ma túy đá cùng nhiều tan vật liên quan. Qua kiểm tra nhanh, cả My và Trân đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng My, còn Lê Thị Huỳnh Trân cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác trinh sát nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại đường lộ nông thôn thuộc khu vực xã Phú An, huyện Phú Tân, có hai đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67 H108375 và 67 k 124884 có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy công an huyện Phú Tân mật phục bắt giữ Phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối, hai đối tượng bỏ lại phương tiện cùng tăng vật chạy thoát ra trồng vắng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên hai xe mô tô 600 chai dầu nước xanh không nhãn mát, 700 bao thuốc lá ngoại, nhiều nhãn hiệu. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động karaoke để phòng chống dịch Covid-19, một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động karaoke trả hình. Qua buổi kiểm tra của lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh, vào tối ngày 4 tháng 5 còn phát hiện trong nhóm khách người nước ngoài có mặt ở nhà hàng này có cả người đang trong thời gian tự cách ly. Bất ngờ kiểm tra nhà hàng The King trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1. Vào tối ngày 4 tháng 5, đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 6 phòng đang tổ chức cho khách trong nước và nước ngoài ăn uống, hát karaoke, mặc dù thành phố đã yêu cầu dừng hoạt động karaoke từ ngày 30 tháng 4. Kiểm tra nhóm người nước ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận có 4 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản. Điều đáng nói, trong đó có một khách người Trung Quốc mới vừa hoàn thành cách ly tập trung tại Hưng Yên vào ngày 21 tháng 4 và được yêu cầu tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, chỉ mới 13 ngày, người này đã có mặt tại nhà hàng The King. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm quy định phòng chống dịch đối với nhà hàng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên và khách tại đây. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trận mưa đá kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 5, dù chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng đã gây ra nhiều thiệt hại. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã Tân Long đã có 44 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 17 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều diện tích cây ăn quả sắp thu hoạch đã bị thiệt hại hoàn toàn. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai. Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, Trận mưa đá và lốc xoáy này đã đánh sập hai ngôi láng tại điểm chốt của kiểm dịch số 38, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đặt tại thôn Bích La Đồng, xã Tân Thành, huyện hương Hóa. Tại điểm chốt này có 6 cán bộ chiến sĩ, gồm 2 cán bộ bộ đội biên phòng, 2 cán bộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh và 2 dân quân tự vệ xã Tân Thành. Rất may, do thời điểm xảy ra dòng lốc, các cán bộ chiến sĩ đang đi tuần tra nên không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Chiều qua 5 tháng 5, Công an tỉnh tổ chức trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh về thành tích điều tra khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà số 80 đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Trước đó, sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, nhận được tin báo của người dân tại khu vực giữa đậu hạnh số 80, đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Long bị trộm đột nhập, lấy 230 triệu đồng tiền mặt, 7 lượng vàng 24 carat, tổng giá trị tài sản trên 580 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc, nỗ lực điều tra và sau 2 ngày bắt giữ hai đối tượng gây án, thu hồi tài sản ban đầu gồm 60 triệu đồng tiền mặt, 3 xe mô tô đối tượng dùng tiền trộm cắp để mua, tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Nhằm biểu dương tinh thần quyết tâm trong tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 3 cá nhân và thưởng cho tập thể, đơn vị số tiền 20 triệu đồng. Nhận được tin báo của người dân trên đường tỉnh 948 thuộc khu vực xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, có nhóm thanh niên tụ tập biểu hiện đua xe trái phép đội cảnh sát giao thông trật tự công an quyện mật phục dây bắt được 15 đối tượng cùng với 10 xe mô tô, tạm giữ ô tô 7 chỗ, chở 10 thanh niên tham gia cổ vũ và đua xe trái phép. Các đối tượng trong nhóm này độ tuổi từ 14 đến 24 tuổi, hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh, gồm Đồng Tháp, Kiên Giang và các huyện Châu Phú, Chợ Mới, Tịnh Biên. Qua làm việc, Công an huyện Tịnh Biên xác định nhóm thanh niên này sử dụng mạng xã hội để kêu gọi người tham gia lên lịch tụ tập để đua xe trái phép. Chỉ trong vòng một tháng này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tịnh Biên đã giải tán hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện chợ mới bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bảo Trân, sinh năm 1992, trú tại ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện chợ mới, An Giang, về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 4 bịch ni lông màu trắng nghi là chất ma túy. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận mua ma túy về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Lực lượng công an huyện chợ mới tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.